Kristu Jisu na nyimlingan kurda ben boy boy lem tibiki. Gamang tungan ganur gundo panimingan deiti. Ani anapsitan bakti. Free Methodist Church of India. Agape Conference. Sitam Peta Field. Kendruada. Akandar Nukunsri. Kani Ampara. Anap tamji tara. Kani kenan anam dungan Delhi. Nami kesedan anyuman Delhi. Ruangan anap Ruangan. Kanikin Idolmar the Sarantimar, Mr. Ajay Kumar Nanangmar, Kanikin Sanabri Idolmar, S. Karji, Manoidagi, Kanikin Maranji, Mr. Ajay Kumar Nanangmar, the Imalamdam Tonanlenji, S. Santi Kumari, the S. Savitri, Music Director, Mr. Abi, Audio Recording Center, Guduguddi, Kinkin Anbumang Maranji, S. Pares Nanangmar, S. Jisai, S. Indraju, S. Ramarao, the Gangarao, Bar S. Rinu Nanangmar, S. Shankar, S ಸಿರು ಸನಾಯಂ ಮರಂಜಿ ಎಸ್ ಕುಮಾರವ್ ಡೋ ಬೆದೆಸ್ತ ಅಗಾಪೆ ಕಿಂಡ್ರವಾಡ ರನುಕು ಬೋನ್ಯಾಂಗ್ ತೊನಾನಂಜಿ ಡೋ ಕೂಡುಪ್ ಡಾಂಗಡ ಡಾಂಗಡಿಂಜಿ ಬಾತಿ ಅನೋಸ್ಕಾಯನ್ ಡೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಓಲೆನ್ ಅಗಲಂಬೇನ್ ಹಾಸನ್ cell number nine six zero three three zero four five five nine बार double nine four nine double three zero three double eight कुडबेन असेंत बेन doong sin kin da tay gamang jisu na doong ngap go ko tay gamang kita nga na doong sin kin da tay gamang jisu na doong ngap go ko tay inge yete jisu na mang paskai tinai inge yete truwan rajamban jisu na tungan nado. Oh. Yeah. anh anh kai tinai Tanyi yete ruwan razaman jisu naman Gaman kita nganadun singkin rangai Gaman jisu nadun ngadun tutai Gaman kita nganadun singkin rangai Gaman jisu nadun ngapu putai Inyi yete jisu naman skai anh Inyi yete ai ani te truan rajaman yesu naman gaman ki tunga na do sengkem rapai gaman yesu na do